chào quý vị, xin chào các bạn. Tôi là Thái Trang sẽ đồng hành với quý vị trong những phút tiếp theo của bản tin Thế số ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã có bao giờ trong cuộc sống của mình mà các bạn cảm thấy bối rối khi có quá nhiều người muốn chen chân vào cuộc sống của các bạn và quyết định thay cho các bạn về những lựa chọn của mình? Lúc đó các bạn sẽ làm gì ạ? Và nếu như chúng ta không lắng nghe những lời khuyên đó mà đi theo sự lựa chọn của mình tuy nhiên kết quả lại không như những gì chúng ta mong muốn thì lúc đó chúng ta sẽ làm như thế nào đây nếu như các bạn đã từng hoặc đang ở trong những trạng thái như vậy thì hãy cùng ngồi lại với chúng tôi trong 30 phút của bản tin ngày hôm nay để đến với chủ đề hãy là thuyền trưởng của cuộc đời mình và hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt hãy cùng xem cô gái ấy là ai nhé Nếu ví cuộc sống của bạn là một con thuyền, thì bạn muốn đưa con thuyền của mình về đâu? Liệu bạn có đủ bản lĩnh để trở thành một thuyền trưởng thông minh? Mỗi giai đoạn cuộc đời con người đều có những thử thách riêng và chỉ có bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc đời mình vì cuộc đời đó là của bạn. Bỏ qua nó để mặc cho thuyền lênh đênh hay tự nắm lấy những cơ hội và đưa thuyền vượt sóng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn. Cùng chia sẻ chủ đề này với bản tin Thế hệ số ngày hôm nay là khách mời đặc biệt Nguyễn Thúy Ngân, giám đốc điều hành của tổ chức Diviners Movement. Cô gái này đã có rất nhiều trải nghiệm trong việc tự trèo lái cuộc đời mình – Hãy cùng gặp gỡ và nghe những câu chuyện thú vị từ khách mời này. Vâng, cùng chào đón Nguyễn Thùy Ngân để với bản tin Thế số ngày hôm nay. Chào đón Ngân và chắc chắn lời đầu tiên sẽ là thời gian để Ngân gửi lời chào tới những khán giả đang theo dõi trực tiếp bản tin ngày hôm nay rồi. Xin mời em. Xin chào tất cả khán giả yêu quý của chương trình Thế hệ số trên kênh VTV6 Và đặc biệt là Ngân muốn gửi lời chào tới ba mẹ của Ngân cũng đang đón xem chương <laughs> trình con chào bố mẹ <laughs> và luôn cảm ơn bố mẹ vì đã là hậu phương vững chắc cho con trên mọi nẻo đường ờ, và luôn luôn là một cái điểm tựa tinh thần rất là lớn dù những cơn bão ngoài kia và trên con thuyền của em đã đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không và ngày hôm nay ở đây ờ, tại Việt Nam và bản tin thế số có được may mắn khi uh, mời được cô gái tài năng này đến với chúng tôi uh, với chủ đề ngày hôm nay hãy là thuyền trưởng trên con thuyền đó là cuộc đời của mình thì không biết là với ngân con thuyền của ngân đang ở cái giai đoạn nào và ở ở đâu trên cái vùng biển rất là rộng lớn của tuổi trẻ mình ừ. Thì đây là một câu hỏi rất là hay của chị Thái Trang. Thế thì mới gần đây, à, từ đầu tuần thôi, ừ. <laughs> thì con thuyền của Ngân mới nhổ neo khỏi bến bờ an toàn và mới chuyển sang một ngã rẽ mới. Đó là khi Ngân tạm dừng lại công việc là giám đốc quản lý của khu vực châu Á-Thái Bình Dương của một công ty đa quốc gia để chuyển sang ừ. làm cho một tổ chức phi lợi nhuận tên là Diviners với một sứ mệnh là giúp à, mang năng lượng chữa lành và lễ hội đến với thế giới thông qua các hoạt động là thiền định và nghệ thuật thì đây quả là một cái ngã rẽ rất là khác bởi vì hồi trước thì ngân làm việc ở trong lĩnh vực công nghệ làm việc với rất là nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới này và mức lương thì à, cũng rất là cao <laughs> cũng như là địa vị thì cũng rất là tốt và bây giờ khi mà sang một cái ngã rẽ mới thì Ngân sẽ làm việc trực tiếp nhiều hơn với con người à, mức lương thì chỉ bằng 1 phần 10 thôi nhưng mà Ngân rất là tin vào sứ mệnh của tổ chức và Ngân cũng nó cũng rất là đúng với cả ừ. những cái gì mà Ngân sứ mệnh của Ngân trên cái cuộc đời ừ. này là Ngân cũng muốn giúp mọi người chuyển hóa và sống một cuộc đời lễ hội và nở hoa hơn và tôi thấy là dù có ở lĩnh vực nào thì cái mục đích cuối cùng của ngân hướng tới đó là sự hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi con người trên trái đất này đúng không à, tôi vẫn còn nhớ trong một bài phỏng vấn thì thúy ngân còn nói là à, bây giờ là lúc vào năm 2017 khi mà ừ. ngân bắt đầu sách vali đi khắp nơi trên thế giới với chương trình mà mình nhận được à khi đó tôi phải tự cáng đáng với tư cách là một thuyền trưởng của con thuyền cuộc đời mình và con thuyền đó lại là con thuyền cô độc hai chữ cô độc ở đây rất là ám ảnh thái trang không biết là đến bây giờ thì con thuyền đấy có được gọi tên một cái tên khác không mà không phải là cô độc <laughs> Cảm ơn chị Thái Trang vì đã nghiên cứu rất là kỹ về những cái bài báo trước khi mà Ngân chia sẻ. À, thì cái chuyến hành trình vòng quanh ừ. thế giới đó thì là một trong những cái điều kiện để Ngân có thể nhận được cái học bổng đó là ừ. Ngân phải đi một mình. Đó ừ. là một hành trình cô độc khi mà ngân khám phá những cái đam mê của ngân lúc đấy là dành cho doanh nghiệp xã hội những cái doanh nghiệp mà giúp giải quyết những cái vấn đề xã hội ừ. à, tuy ngân là một cái thuyền trưởng đơn độc nhưng mà ngân không bao giờ cảm thấy là mình một mình hay là mình cô đơn trên cuộc hành trình đó bởi vì ngân, ngân luôn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ sự giúp đỡ của những người xung quanh ví dụ chỉ việc đơn giản như là chỗ ở thì ngân không bao giờ phải um, thuê nhà nghỉ hay là ở homestay mà luôn nhận được sự chào đón của những người dân bản địa họ chào mừng để mình đến với ngôi nhà của mình của họ và mình cùng khám phá nền văn hóa mình cùng ở với họ như là những người dân bản địa vậy thì những cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời này giúp cho ngân cảm ừ. thấy rằng là mình không cô độc và cũng tương tự như là bây giờ kể cả như vậy thì ngân cũng hoạt động cộng đồng rất là nhiều và khi mà mình hoạt động cộng đồng rất là nhiều thì mình gặp những cái tâm hồn đồng điệu những cái ừ. tâm hồn rất xinh đẹp mà cũng cùng chí hướng trên cái con đường ừ. giúp mọi người sống một cuộc sống nở hoa sống một cuộc đời lễ hội yeah, dạ, rất là hay à, và thái trang chợt thấy một hình ảnh đó là nếu như chúng ta đi tới ờ, nhiều nơi gặp gỡ nhiều người thì tức là chúng ta đang có rất là nhiều cuộc sống ở trong một ừ. cuộc đời của chính mình và đây cũng là một lý giải rất là hay cho những phần tin tiếp theo khi mà chúng ta định nghĩa lại cuộc sống là gì và chính lối sống của chúng ta liệu có tạo nên hạnh phúc thực sự hay hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Khi còn đi học, Huy Ly rất thích âm nhạc và chính điều này đã giúp anh bén duyên với nghệ thuật. Chấp nhận những điều khác biệt là việc không đơn giản của nhiều người. Với Huy Ly, để theo đuổi đam mê của mình, anh chấp nhận chịu nhiều điều tiếng từ mọi người xung quanh và sự phản đối từ gia đình mình. Mình đã chọn cái con đường mình là mình sẽ không theo một cái công việc ổn định mà mình đã làm một cái công việc tự do, mình làm một cái việc công việc mà mình thích. Bạn tự lái con thuyền của ờ, đời bạn ấy nên là bạn phải làm được làm cái việc mà bạn thích nhất mình ờ, cảm thấy là nó đang đi đúng hướng với những gì mà mình lựa chọn và với đúng những cái đam mê của mình mà đã theo đuổi từ bé Bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu một khởi đầu mới chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng và thử làm một điều mới mẻ với bản thân đã khó, mới với đại đa số mọi người xung quanh lại khó hơn gấp bội. Bài toán mạo hiểm này cũng đã được Huy Ly kiên trì đi tìm lời giải và chứng minh tính đúng đắn bằng cách của mình. Một không gian không quá rộng nhưng được tối giản hết mức. Mọi thứ đều được xếp đúng vị trí nên không tạo cảm giác thừa thãi. Và điều quan trọng hơn là lối sống này khiến chị Lê Vân cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình. Ít ai biết trước khi theo đuổi phong cách tối giản này thì chị Vân từng là người theo trường phái tích chữ và rất khó khăn để thay đổi lối sống của mình. lúc đầu trong cái quá trình dọn dẹp thì dâng tràn lên là một cái nỗi tiếc tiếc vật chất và thấy rất lãng phí khi mà bạn à, con trai đầu của mình chuẩn bị vào lớp 1 thì cần phải tạo cho bạn ấy một cái không gian trong phòng và khi đấy mình nhìn lại căn nhà của mình và cũng như là phòng của bạn ấy thì mình thấy rằng có quá nhiều là đồ đạc nên là mình sẽ kết hợp giữa việc là làm lại nội thất cho phòng cho bạn nhỏ và tinh giản lại tất cả các đồ đạc ở trong nhà. Quyết định thay đổi phong cách sống theo xu hướng tối giản, buông bỏ những thứ không cần thiết đã khiến cho chị Vân và gia đình không còn phải bận rộn với việc sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc mỗi ngày mà còn có nhiều thời gian hơn để vun đắp cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta vừa theo dõi à, hai phong cách sống và cũng là hai sự lựa chọn của hai người trẻ tiêu biểu. Ừ. Không biết là à, Thúy Ngân có cảm thấy gần gũi với mình hay không hay còn giống với phong cách sống của mình không? <laughs> Ngân rất là kết nối với câu chuyện của chị Lê Vân ừ. bởi vì À, trước khi mà bắt đầu cái cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới thì lúc đó Ngân cũng tự nhìn lại mình và Ngân tự hỏi mình rằng là trên cái cuộc hành trang mà mình đi vòng quanh thế giới thì mình muốn mang theo những gì. Ừ và lúc đó thì ngân không muốn mang theo đồ đạc bởi vì ngân không muốn mình là nô lệ của quần áo hay là đồ trang điểm hay là những cái vật dụng cá nhân mà nó rất là cồng kềnh và nó có thể cản trở mình để có thể di chuyển một cách nhanh chóng và không bị bám chấp vào những cái đồ đạc đó thế nên là ngân quyết định là mình mình sẽ đi vòng quanh thế giới chỉ với một chiếc vali sách tay 7 cân thôi và trong đó thì tối giản hết sức có thể và những ví dụ như là quần áo chẳng hạn thì khi ừ. mà mỗi khi mà ngân đến một cái quốc gia mới thì ngân sẽ mượn mượn à. những cái à. người phụ nữ ở bản địa mượn uh, và sử ừ. dụng tủ đồ của họ và họ rất là chào đón khi mà thấy một cái cô bé Việt Nam <laughs> nhỏ nhắn và rất là thích có thể thử những cái trang phục của họ và ừ. họ luôn cho đi rất là uh, tuyệt vời như vậy thì đó cũng là một cái cách mà ngân cảm thấy là mình mình cần rất là tinh tế ừ. khi mình chọn lựa những cái gì những cái hành trang mà mình muốn mang mang đi trên cái con con thuyền của mình ừ. Như vậy là mỗi một người thuyền trưởng cần uh, trang bị cho mình hai thứ tôi thấy từ câu chuyện của Ngân. Ừ. Thứ nhất là trang sức quý giá nhất của em đó là một nụ cười rất là tươi một tâm hồn cởi mở và điều thứ hai là muốn được hòa nhập với văn hóa của mỗi nơi ừ. mình đến rất là cởi mở với điều đó à, tuy nhiên thì liệu trang có phải chúng ta cứ làm những gì mà mình hạnh phúc và mình vui mặc kệ bỏ qua tất cả những ý kiến hoặc những cái rào cản khác từ mọi người xung quanh không ừ, đó là một cái ý rất là hay bởi vì ngân cũng muốn chia sẻ thật với khán giả của thế hệ số rằng là khi mà ngân đưa ra những cái quyết định ừ. trước những cái ngã rẽ của cuộc đời thì nhiều khi mà ba mẹ không hiểu và mẹ vâng. của Ngân đã từng khóc rất là nhiều và sợ nữa <laughs> rất là sợ ví dụ như là khi mà Ngân tốt nghiệp à, ở Mỹ thì lúc đó thì Ngân cũng đứng giữa hai ngã rẽ thứ nhất là Ngân có thể ở lại Mỹ và làm việc cho một công ty lúc đấy thì mình cũng đã nhận được một cái job offer ừ. rất là tốt rồi cái hướng thứ hai cái ngã rẽ thứ hai là mình có thể bắt đầu cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới ừ. và theo đuổi cái đam mê của mình theo đuổi cái cái lẽ sống của mình đó vậy thì đứng trước hai cái ngã rẽ đó thì ngân cũng có những cái kim chỉ nang những cái giá trị sống mà ngân luôn tự hỏi thứ nhất là về cái sự phát triển của bản thân cơ hội nào sẽ giúp cho mình phát triển nhiều hơn ừ. trở thành một phiên bản trưởng thành hơn phiên bản phiên bản tốt hơn của chính mình và cái kim chỉ nang thứ hai là cơ hội nào sẽ giúp mình đóng góp cho những trong cuộc sống trong cộng đồng của những người xung quanh mình nhiều hơn ừ. và với những cái kim chỉ nang này thì ngân say yes với cả cái cái cái ngã rẽ thứ hai là sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình vòng quanh thế giới mặc dù lúc đó thì có quá là nhiều điều không biết ở phía trước ừ. và ba mẹ của mình cũng rất là lo sợ lúc đó cũng mẹ cũng đã khóc rất là nhiều khi mà biết là mình sẽ sẽ đơn độc trên cái cuộc hành trình vòng quanh thế giới như thế và khi đó thì ngân học cách bày tỏ ừ. học cách bày tỏ khi hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành và ngân tin rằng là những cái gì đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim nên là ngân chia sẻ ngân học cách bày tỏ với mẹ ừ. từ từ trái tim của mình rằng là tại sao mình lại chọn con đường này tại sao mình lại có một cái quyết định táo ừ. bạo như thế và cuối cùng thì mẹ cũng hiểu và mẹ gửi cho ngân lời chúc lành trên con đường của ngân thế là mình tự tin và cảm thấy được an tâm hơn rất rất là nhiều đúng không khi có đúng gia đình rồi. hậu thuẫn nữa và điều này chứng tỏ một thứ là dù có những ý kiến từ bên ngoài nhưng chúng ta cũng đừng vội uh, bỏ qua ừ. hãy lắng nghe và hấp thụ được bao nhiêu thì đó là lý do chúng ta nên hiểu chính mình nhiều nhất ừ. mục tiêu của chúng ta đi là gì và mang lại giá trị cuối cùng là gì cho bản thân và cho cộng đồng và điều mà cô gái này mang lại cuối cùng vẫn quay trở về quê hương của chính mình đó là Việt Nam và ở ngoài kia cũng có rất là nhiều những bạn trẻ khác cũng luôn luôn giữ trong mình một giá trị truyền thống đó để đi ừ. tiếp và phát triển rất là nhiều ý tưởng sáng tạo của mình hãy cùng ừ. theo dõi về thế hệ số nhé hỏi các anh hùng đời khúc Tam khúc Chúa, vở diễn mới nhất của nhà hát tuồng Việt Nam, tái hiện giai đoạn lịch sử của thời kỳ họ khúc, lập nền độc lập tự chủ cho đất nước vào thế kỷ thứ 10. Điều đặc biệt của vở diễn này là đóng góp của những diễn viên trẻ đã chọn gắn bó với tuồng, bộ môn được đánh giá khó nhất trong các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Tuồng là một môn nghệ thuật rất là khó, các cái vở truyền thống các vở cổ à, các bác ấy thì hát thì rất là cao và nhất là trường bình tĩnh, và nghe lúc đầu sợ khi mà vào trường học cái thời điểm đầu không dám lên sân khấu không dám đứng dậy hát một câu nào học được khoảng độ hơn một tháng lúc em mới dám cất lên câu hát đầu tiên nhiều khó khăn chắc trở nhưng con đường này vẫn mang đến cho người lựa chọn nó niềm hạnh phúc cái nghề tuồng này khi mà đã ngấm thì rất là yêu và với linh nếu đã thực sự dấn thân đã lao vào thì yêu cháy bỏng yêu hết mình và sẽ làm hết mình. Nhà hát tuồng Việt Nam có một thế hệ diễn viên trẻ rất là tài năng và đầy hứa hẹn, sự rất là đáng mừng cho sân khấu truyền thống nói chung, sân khấu tuồng nói riêng. Và tôi hy vọng rằng là sẽ còn nhiều vở tiếp theo tôi được thử sức với thế hệ diễn viên trẻ này. Yên muội của ta đâu phải là món hàng. Bỏ qua những vật chất của đời sống thường ngày, mỗi lần lên sân khấu, những bạn trẻ này vẫn cháy hết mình với niềm đam mê mà họ đã chọn. Một tiệm hoa không có mặt tiền rộng lớn, nhưng đó là tất cả vốn liếng của Hà Minh Khôi, nhà thiết kế hoa Việt Nam duy nhất của Hiệp hội Thiết kế hoa Hoa Kỳ. Năm 2016, thành công đầu tiên đến với Hà Minh Khôi khi qua Mỹ thi thực hành thiết kế hoa. Noel năm 2016, Khôi được mời sang Pháp thiết kế tác phẩm cho trang bìa tạp chí Hoa Nas. Năm 2018, anh giành giải quán quân cuộc thi Việt Nam International Floral Expo. Cuộc thi thiết kế hoa có 14 thí sinh đại diện cho 14 quốc gia tranh tài. Mỗi cái bằng cấp nó đánh giá được cái chặng đường mà bạn vượt qua Cái thứ hai nữa nó khẳng định được bạn là ai Nhưng đối với mình cái bằng nó cũng không là tất cả Vì khi có cái bằng nhưng mà cái niềm đam mê nó phải được thôi thúc hàng ngày Được di truyền tình yêu với hoa cỏ từ mẹ từ bé, Khôi đã thường đến nhà thờ xin phụ cắm hoa. Tốt nghiệp lớp 12, chàng thanh niên Vũng Tàu khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh xin học việc. Mỗi khi mà mình làm những cái bông hoa xinh đẹp á, thì mình cũng phải gửi gắm những cái thông điệp xinh đẹp vào đấy. Bước vào nghề với duy nhất tình yêu dành cho hoa cỏ, nhưng thành công được làm nên từ những cố gắng học hỏi không ngừng nghỉ. Và Hà Minh Khôi đã biến những thiết kế hoa của mình thành hình ảnh của một thiên đường thu nhỏ giữa cuộc đời. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Không biết là với những bạn trẻ trong phóng sự vừa rồi Khi bắt đầu một con đường mới lúc nào ừ. cũng có nhiều trông gai và nhiều khó khăn Thậm chí là nhìn con đường còn không biết lối ra ừ. nữa Vậy thì chúng ta làm thế nào để tìm ra một cái động lực đi tiếp Trung thành với lựa chọn đó ừ. Vậy thì Ngân nghĩ là những cái giai đoạn mà mình cảm thấy mờ mịt, ừ. không thấy lối ra <laughs> mà thậm chí nhiều khi là gióng sóng lớn quá, mình còn lật thuyền, <laughs> phải uống nước và phải bơi rất là nhiều. Thì Ngân nghĩ cái giai đoạn đó thực ra những cái giai đoạn rất là tuyệt đẹp và đó là những cái cú hích ấy ừ. để giúp mình mình tự mình đi chậm lại ừ. và mình tự hỏi bản thân mình rằng là cái công việc mình đang làm những cái mối quan hệ mình đang có ừ. nó có thật sự um, giúp mình trở về với con người thật của mình với những cái khao khát thật sự ở trong trái tim của mình không ừ. vậy thì ngân muốn những cái khoảnh khắc như vậy những cái lúc mà chúng ta băn khoăn bối rối không biết đi đâu về đâu thì hãy càng quay trở về với chính mình hãy càng ừ. dành nhiều thời gian hơn với chính mình thông qua những cái hoạt động um, ví dụ như chúng ta có thể ừ. thiền chúng ta có thể dùng nghệ thuật để giải ừ. phóng những cái năng lượng những cái cảm xúc ở bên trong mình ra và xem là cái sự tò mò của mình nó sẽ dẫn lối cho mình đi đến đâu Hãy kể lại một lần mà con thuyền của Ngân gần như là thập tử nhất sinh và giai đoạn đấy Ngân đã phải uh, vực lại tinh thần như thế nào và hồi sức cấp cứu như thế nào để mình đi tiếp. Câu hỏi rất là hay và Ngân có nhớ đến đến đến một cái giai đoạn đó khi mà ừ. Ngân thuyền của Ngân <laughs> lật và phải uống nước rất là nhiều. À, đó là năm mà Ngân 18 tuổi và khi khi đó thì Ngân uh, đứng ở trước một cái hoàn cảnh đó là cái dự án xã hội đầu tiên của Ngân khi mà Ngân nhận được uh, quỹ của tỷ phú uh, Davis ở bên Mỹ để quay về Việt Nam và xây dựng một cái trung tâm tin học ở một trại trẻ mồ côi ở, ở Vĩnh Phúc thì cái dự án đó là một một cái đứa con tinh thần mà mà là được con tinh thần đầu tiên của ngân <laughs> nên là ngân yêu vô cùng và dành rất nhiều thời gian cống hiến cho cái dự án đó tuy nhiên sau khoảng một năm thì cái dự án đó chết yểu bởi vì là ngân không không có khả năng kêu gọi thêm tài trợ hay là duy trì cộng thêm là lúc đấy ngân đang học ở bên mỹ à, cũng không có nhiều thời gian để mình mình tiếp tục cái công việc à, ở ở việt nam như vậy thì cái khoảng thời gian đó cũng mình cảm thấy như là con thuyền mình bị lật những cái gì mà mình ao ước ấp ủ từ rất là lâu cảm giác là nó không được như cái ý của mình à, và trong cái giai đoạn à, chơi với như vậy thì ngân cũng lại dừng lại đi chậm hơn một chút ừ. và khi đó thì ngân tự hỏi mình vậy thì mình làm thế nào để mình vẫn có thể làm những cái dự án xã hội một cách bền vững hơn ừ. mà mình không phải đi xin tiền từ những cái nhà tài trợ mình không phải uh, viết viết những cái hồ sơ cho những cái quỹ mà mình có thể tự tạo nên một cái nguồn thu nhập ổn định cho những cái dự án xã hội của mình và từ đó từ cái câu hỏi đó nó dẫn lối cho ngân đến cái việc là thực tập ở một cái doanh nghiệp xã hội thì đó là một cái tiệm xe đạp mà mà cái tiệm xe đạp này đã hoạt động được 20 năm rồi và nó không phải là một tiệm xe đạp bình thường ừ. bởi vì ở cái tiệm xe đạp này thì họ à, tuyển những cái thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ ừ. và làm việc và đào tạo và huấn luyện những thanh thiếu niên này để cho họ vừa có những cái kỹ năng như là sửa chữa xe đạp hay là kỹ năng bán hàng ừ. và cũng vừa có một nguồn thu nhập ổn định từ cái tiệm xe đạp này. Vậy thì Ngân nhận thấy là đây là một cái mô hình rất là tuyệt vời và rất là bền vững. Họ đã hoạt động được 20 năm rồi mà họ vẫn giải quyết được những cái vấn đề xã hội như là giúp được trẻ em cơ nhỡ này mà họ vẫn tạo được những cái giá giá trị đích thực cho cộng đồng như là thông qua việc à, cổ vũ lối sống xanh và sử dụng xe đạp nhiều hơn vậy thì từ cái lần mà lật thuyền như vậy mà ngân đã có có cơ hội tìm được một, những cái lối đi ừ. mới những cái mô hình mới mà giúp ngân mở mang hơn rất là nhiều trong con đường của ngân và chính từ những cái trải nghiệm đó mà giúp ngân có thêm à, ừ. cảm hứng để viết những cái bài luận để nộp hồ sơ cho cái học bổng Watson Foundation để ngân có thể đi hành hành trình ừ. vòng quanh thế giới tìm hiểu về những cái mô hình um, doanh nghiệp xã hội khác trên toàn thế giới hay quá, đây là một động lực rất là lớn cho chúng ta mỗi ừ. ngày khi mà gặp, gặp một khó khăn nào đó. Đúng hãy dành thời gian để chậm lại một chút, gặp nhiều người hơn nữa ờ, và quan sát thế giới ngoài kia nhiều hơn nữa. Và bây giờ nếu như trong ờ, cái thời gian mà các bạn đang chậm lại một chút đó, quan sát thế giới đó, chúng tôi muốn quý vị hãy cùng đến với những sự kiện, những thông tin văn hóa giải trí chắc chắn sẽ làm dày thêm rất là nhiều vốn sống của quý vị. Xin mời. Ừ. Những nét văn hóa của thổ dân Úc sẽ được mang đến Việt Nam một cách gần gũi, chỉ khi bạn tin vào chính mình, những thách thức mới có thể được chinh phục. Đi ngược lại với số đông và cố gắng để đạt được thành công, bạn có muốn là thuyền trưởng cho chính cuộc đời mình? Tất cả sẽ có trong bản tin thế hệ số ngay bây giờ. Thưa quý vị, có những nét đẹp văn hóa đến từ à, những thổ dân Úc, một nơi rất là xa Việt Nam thôi nhưng đã được thu hẹp khoảng cách thông qua một triển lãm rất đặc biệt mang tên là Những cánh cửa UN Dumu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Triển lãm Những cánh cửa UN Dumu, một trong những bộ sưu tập văn hóa và nghệ thuật quan trọng nhất tại Úc, được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Triển lãm giới thiệu 15 trong tổng số 30 bức tranh được vẽ bởi những người Wanpiri lớn tuổi trên những cánh cửa tại trường học cộng đồng UN Dumu. Những câu chuyện lịch sử của họ được vẽ trên cát và sau đó bị gió sa mạc xóa nhòa. Mặc dù những câu chuyện này được truyền lại qua các thế hệ, người Wanpiri không có phương pháp bền vững nào để bảo tồn nền hội họa độc đáo của họ. Tôi rất tự hào được giới thiệu những cánh cửa UN tới khán giả Việt Nam lần đầu tiên thông qua triển lãm này. Bộ sưu tập này không chỉ là một phần vô giá của nền văn hóa thổ dân Úc độc đáo, một trong những nền văn hóa lâu đời nhất trên thế giới, mà còn thể hiện cách truyền lại di sản văn hóa qua các thế hệ. Trong không gian của triển lãm này, các em nhỏ Việt Nam cũng đang được khám phá một nền hội họa qua những bức tranh tô màu. Và như thế, những cánh cửa UN Mudu đã được mở ra thêm một lần nữa. Và không biết là các bạn sẽ nghĩ sao khi mà rap kết hợp với một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam ạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá một MV ờ, mang cái tên đã phản chiếu toàn bộ nền văn hóa của nước ta rồi. MV mang tên Tích tịch tình ta. From the north to the south around Việt From the hurt to the sound, hôm nay tích tình ta Những nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam như đàn tranh, sáo, đàn bầu, nhị, đã được pha trộn với nhịp phách sôi động của hip hop và lời rap để tạo nên những âm hưởng nổi bật trong ca khúc Tích tịch tỉnh tang. Tác phẩm có sự kết hợp từ ba nghệ sĩ thuộc ba thế hệ khác nhau, từ những người thuộc thế hệ đầu tiên của hip hop Việt Nam như Lin Kani cho đến nghệ sĩ trẻ đang rất được chú ý là GTM và Freshly Ac. Thông điệp mà ekip thực hiện MV Tích Tịch Tình tao muốn gửi tới quý vị khán giả đó chính là sự kết nối giữa rap hip hop với những nét đẹp bất biến của văn hóa của thanh âm dân tộc Việt Nam. Xuyên suốt MV là hình ảnh ngọn lửa đỏ vẫn luôn cháy đượm, như tinh thần của những nghệ sĩ trẻ muốn khẳng định cái riêng của nghệ sĩ Việt Nam. Tác phẩm này hòa cùng chiến dịch nghệ thuật kiên cường do UNESCO khởi xướng từ đầu năm 2020 trong khủng hoảng Covid-19. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn quý vị hãy cùng gặp gỡ với những người đã lưu giữ những trò chơi dân gian Việt Nam qua hơn nửa thế kỷ rồi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của thị trường đồ chơi hiện đại, các nhân vật phỗng đất dần trôi và quên lãng. Số người biết duy trì nghề làm phỗng đất càng trở nên khan hiếm bởi đây là mặt hàng chỉ dùng rất ít trong năm, cho thu nhập không cao. Luôn canh cánh với việc giữ nghề truyền thống của ông cha, nghệ nhân Phùng Đình Giáp muốn góp sức để có thể lưu giữ và truyền lại nguyên vẹn nét đẹp văn hóa của dân tộc cho con cháu sau này. Cái bộ phẫu này nó có một giá trị giáo dục đối với lớp thiếu niên nhi đồng rất là tốt. Tôi cảm thấy nó là bộ phẫu có rất là giá trị cho nên tôi giữ đến tận bây giờ. Do hiệu quả kinh tế đem lại không cao, nghề làm phẫu đất vì thế mà mai một dần. Tuy vậy, nghề làm phẫu đất vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng những con người chân quý nghệ thuật dân tộc, bởi nó không chỉ là một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ mà còn cất giữ những giá trị văn hóa lâu đời nghề nặn võng đất đã trở thành nét đẹp văn hóa dân gian, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Hãy là thuyền trưởng của cuộc đời mình bằng một câu chuyện của những người trẻ, những người nghĩ rằng mình không thể. Mỗi chúng ta khi sinh ra đều được cha mẹ dạy những điều cơ bản nhất Đi đứng, ăn nói nhưng rất ít người được dạy ngay từ bé rằng cuộc sống này còn có cả khổ đau và hạnh phúc, có cả áp lực và sự nghi ngờ. Những người có xuất phát điểm càng khác biệt, trên con đường lèo lái cuộc đời mình càng gặp nhiều sự phân vân bối rối. Kinh khủng nhất đối với Thái thì đó là những cái khoảng thời gian Thái đi học. ngày đầu tiên mình đi học á, thì tự dưng thấy cửa lớp của mình rất đông từ các bạn lớp lớn đến các bạn lớp bé và mọi người nhìn vào bắt đầu thái với có một cái suy nghĩ là tại sao vậy đôi nơi mà thái thấy xuất hiện cái từ đó khiến thái chạy lòng đó là thằng cụt tay thái đã từng nghĩ thái rơi vào tình trạng trầm cảm và có thể là mình sẽ không còn sống ở trên cuộc sống này nữa nhưng rồi Thái chọn con đường trở thành nhà thiết kế thời trang, điều mà cậu tin là đúng đắn nhất với bản thân mình dù khó khăn tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tham gia và giành giải thưởng ở nhiều cuộc thi thiết kế trên truyền hình uy tín. Sau này, Thái còn khẳng định bản thân ở nhiều bộ sưu tập được đặt hàng bởi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Chúng ta phải yêu thương chính bản thân của mình, những cái khuyết điểm nhỏ nhất thì nó cũng sẽ có giá trị đối với chính chúng ta. Chúng ta chỉ sống một đời người, vì vậy hãy là một thuyền trưởng biết tôn trọng khiếm khuyết, tin vào điểm mạnh và bình tĩnh điều khiển con thuyền cuộc đời của chính mình. Hai mươi năm, con đường này đã quá quen thuộc với thầy giáo Nguyễn Trần Vĩ, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Do một cái biến cố gia đình lúc tôi quyết định là bỏ đi ngang ước mơ của mình mà đăng ký học sư phạm. Đơn giản chỉ là học sư phạm là không phải nộp học phí sau khi hoàn thành chương trình học trung cấp sư phạm tại Đại học Quảng Nam, cách đây 20 năm được một người thầy giáo dẫn lên nhận nhiệm vụ, chúng tôi vượt một con đường 6 tiếng đồng hồ. Sau khi tới bỡ ngỡ nó càng bỡ ngỡ hơn nữa là thực ra người ta gọi là có học trò với có thầy thì gọi là trường thôi hoàn toàn nó không giống ngôi trường mà tôi đã đã được ừ, suy nghĩ đã được tưởng tượng và đi thực tập lúc này là gục ngã thật sự và đó nó buồn quá không biết làm gì thì cứ theo trẻ đi ờ, hái rau đi nó nói mình không biết thì mình phải học thầy được nói được trò nghe trò nói được thầy nghe học được tiếng nhiều thì là niềm vui nó càng lớn lên hơn qua quá trình thì thấy các em nó hồn nhiên quá nó vô tư quá nó trong sáng quá và cũng như từ những cái ánh nhìn đấy những cái câu chuyện của các em đấy đã dần dần tạo cho tôi một cái cảm nhận khác tôi động lực ở lại đến bây giờ đã 20 năm Thầy giáo Nguyễn Trần Vĩ còn cùng những người bạn của mình thành lập câu lạc bộ kết nối yêu thương Nam Trà My để giúp đỡ các em học sinh và những người nghèo khó xung quanh mình thầy giáo Vĩ cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng tình nguyện viên quốc gia năm 2020. chúng ta vừa theo dõi rất nhiều những câu chuyện mà ở đó đúng là những cái thuyền trưởng cực kỳ đáng ngưỡng mộ phải không? Vậy thì khi mà chúng ta đã trải qua cái giai đoạn lật thuyền, à, à, trải nghiệm, dành thời gian cho chính mình hiểu bản thân thì ngay sau đó chúng ta cần làm gì tiếp theo để con thuyền bắt đầu băng băng đi về đi? Ừ. Và ngay sau khi mà chúng ta vực lại ừ. trên đôi chân của mình thì uh, các bạn sẽ chắc là thắc mắc là chúng ta nên đi theo hướng nào. Đúng rồi. Cũng giống như là bây giờ thì Ngân thấy rất nhiều bạn trẻ uh, đặt câu hỏi cho mình là đam mê của mình là gì và lúc nào cũng muốn đi theo đuổi cái đam mê này uh, nhưng mà đôi khi ngân nghĩ là đam mê nó nó đang hơi bị thổi phồng nhiều quá <laughs> và thay vì chúng ta tự làm cho bản thân chúng ta căng thẳng bằng cách ừ. đi tìm đam mê của mình thì các bạn có thể đi theo những cái sự tò mò của bạn những cái gì mà bạn cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm và khi mà bạn dám cho phép mình um, đi theo cái tiếng gọi của sự tò mò đó thì ừ. bạn sẽ dám thử bởi vì ngân nghĩ cuộc đời của chúng ta như những cuộc chơi và chúng ta hãy thử nghiệm chúng ta hãy chơi nhiều trò chơi nhất mà chúng ta có thể và khi mà chúng ta đã có nhiều trải nghiệm chúng ta đã thử nhiều cái trò chơi như vậy thì chúng ta biết rằng là ờ, ở đâu thì chúng ta là nơi mà chúng ta muốn dành nhiều ừ. thời gian dành nhiều công sức hơn để chúng ta tập trung và cống hiến để phát triển thành ừ. một cái gì đó mà chúng ta có thể giỏi yeah. đó và ngoài bí kíp của ngân thì chúng tôi cũng muốn quý vị hãy lắng nghe thêm một bí kíp của một bạn trẻ khác ở cách xa chúng ta ở một đất nước khác nhưng cũng uh, luôn mang trong mình một cái hoài bão một cái khát vọng và có những bí quyết riêng của mình để vượt bão 20 tuổi Tuấn Vũ khi đó là sinh viên năm nhất Đại học Công nghiệp, đã quyết định bỏ ngang việc học và sang Nhật Bản lập nghiệp. Ngã rẽ này của 9X đã vấp phải sự phản đối từ gia đình khi ấy. Ban đầu thì bố mẹ mình cũng phản đối khá là nhiều về cái quyết định của mình và đương nhiên rằng là với một bạn trẻ là 19 20 tuổi khi ấy thì bố mẹ sợ mình rằng là khi mà đi sang một cái đất nước khác lao động thì cũng rất là vất vả và với cái sự bao bọc của bố mẹ hàng ngày thì bố mẹ sợ rằng mình sẽ không có thể tự lập được ngay cả chính bản thân mình sau khi mà quyết định lựa chọn thoát khỏi cái vùng an toàn ấy, thì cũng đã có đôi lần mà cảm thấy tranh vênh sợ rằng là mình đang đi không đúng hướng lựa chọn của mình liệu có sai hay không tuy nhiên thì cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được những cái nỗi sợ hãi đó và mình tin rằng là cuộc đời mình thì sẽ do chính mình trèo lái và mình tin rằng thành bại hay không là nằm ở mình hết vì vậy là mình đã cố gắng làm sao thuyết phục ba mẹ để cho mình có một cơ hội tự mình quyết định và có cái trách nhiệm cho chính bản thân mình sau 3 năm lập nghiệp tại Nhật Bản, hiện Vũ đang là thực tập sinh chuyên ngành sản xuất ô tô tại Nhật Bản, đồng thời cũng là một content creator, nhà sáng tạo nội dung video trên YouTube, TikTok và Facebook có hàng trăm nghìn người theo dõi. Hiện thu nhập của Vũ từ các công việc ở mức 200 triệu đồng mỗi tháng. Mình cũng khá là may mắn khi mà từ bé đã được ba mẹ dạy cho cái tính tự lập tự chủ Nên là khi mà gặp bất kỳ một cái khó khăn gì thì trước khi mà tìm đến cái sự trợ giúp của người khác thì bản thân mình sẽ tự thân vận động để mà tìm cái cách giải quyết Và thực sự thì cái điều đó đã giúp cho mình rất rất nhiều khi mà sang Nhật Tới với một đất nước mới thì mọi thứ nó đều xa lạ và có rất là nhiều cái rào cản trong sinh hoạt lẫn công việc Khi mình gặp bất kỳ một cái khó khăn nào ấy thì mình sẽ tự tìm hiểu và giải quyết những cái vấn đề đó thông qua cái việc tìm kiếm thông tin trên internet và cái mỗi lần mà như vậy ấy, thì nó như một cái bài học tạo ra cho mình những kiến thức, kinh nghiệm sống rất là quý báu ở nơi đất khách quê người. Và bắt đầu vào khoảng giữa năm 2018 thì mình đã quyết định là thành lập một kênh YouTube Loki Vũ của sống Nhật Bản. Và thông qua những cái video, những chia sẻ những nội dung của Loki Vũ đã giúp ích cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là những bạn thực tập sinh, du học sinh tại nơi đây trở nên dễ dàng hơn. Và đây cũng là một cái tín hiệu vui, cũng là một cái minh chứng cho bố mẹ mình thấy rằng là cái quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình là chính xác và đúng đắn. Vì vậy nên là mình tin rằng là mỗi người thì đều là một người thuyền trưởng chèo lái chính cuộc đời của mình và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình và mình tin rằng là người hạnh phúc thì sẽ là người có nhiều trải nghiệm và người dám mạo hiểm trong cuộc sống này và chắc chắn là trong những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay một thuyền trưởng đã có quá nhiều năm kinh nghiệm sẽ muốn gửi gắm một vài lời khuyên tới những thuyền trưởng trẻ khác đang chờ đợi điều này Cảm ơn chị Thái Trang Và nếu mà Ngân có cơ hội được chia sẻ một cái lời khuyên với các bạn đang xem Thì Ngân cũng mong rằng các bạn có thể nhắm mắt và tưởng tượng hình ảnh của mình khi mà mình 80 tuổi <laughs> Ví dụ như là lúc đấy Ngân sẽ trở thành một bà già rồi Mong rằng một già già vẫn xinh đẹp <laughs> và lúc đó thì ngân tưởng tượng ngân đang ngồi ở trước một bãi biển ừ. và quây quần với những cái đứa cháu của ngân và những cái đứa cháu rất là háo hức bà ơi bà kể cho con câu chuyện cuộc đời bà đi vậy thì lúc đó thì bạn muốn kể câu chuyện gì với những cái đứa cháu của bạn và mình tin rằng là khi mà chúng ta nhìn lại cuộc đời mình thì chúng ừ. ta chỉ hối tiếc những cái việc mà chúng ta không làm chứ chúng ta không hối tiếc những cái việc mà chúng ta đã làm cho dù ừ. chúng ta mắc lỗi cho dù thuyền có úp thì chúng ta vẫn luôn có được cái sức mạnh để chúng ta vượt lên những sóng gió đó vậy thì các bạn hãy nhổ neo <laughs> hãy rời khỏi bến bờ an toàn và hãy căng buồm lên và hãy đi đến những cái vùng đất mà mà bạn cảm thấy mình nghe được cái tiếng gọi từ bên trong trái tim của bạn và cũng bởi lẽ biển mà lặng sóng thì cũng sẽ không có thủy thủ giỏi đúng không? À, cảm ơn thủy thủ giỏi ngày hôm nay Nguyễn Thùy Ngân đã đến chia sẻ với chúng ta thật là nhiều động lực trong cuộc sống để chúng ta vượt bão trong tương lai và chúc rằng trên cái vùng biển của Ngân cũng vẫn có những cơn bão để chúng ta chinh phục để chúng ta uh, thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống cho dù thời điểm nào đi chăng nữa khi ừ. chúng ta nhìn lại và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị